các khái niệm về hàm số thì đầu tiên đó là khái niệm về hàm số là gì đây khái niệm hàm số này nếu một đại lượng y mà phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x mỗi giá trị của đại lượng thay đổi x thì luôn xác định một giá trị y tương ứng em nhé chú ý cho thầy là cái tương ứng thì y được gọi là hàm số của x còn x được gọi là biến số các em chú ý cho thầy hai từ đó là một đó là đại lượng của x thay đổi thì cho một đại lượng y duy nhất một đại lượng của x thay đổi thì cho một đại lượng y duy duy nhất thứ hai đó là y là hàm số của x các em nhớ nhé chú ý cho thầy ba chúng ta phải biết là hàm số thì có thể cho bằng công thức hoặc bảng đây thầy lấy ví dụ cho các em rõ hơn về cái khái niệm về hàm số. Đây các em nhìn thấy nhá. Thầy lấy ví dụ thế này. Y bằng x cộng 1. Thầy lấy ví dụ y bằng x cộng 1. Đây là hàm số. Bây giờ thứ nhất, thầy lấy ví dụ này với x bằng 1 đúng không? Thì thầy có một giá trị y duy nhất y bằng 1 cộng 1 và bằng bằng 2. Hoặc ví dụ x bằng 2 thì duy nhất y bằng 2 cộng 1 và bằng 3. Đây. Đúng không các em nhỉ? Vậy chúng ta cứ một giá trị x thì chúng ta có một giá trị y duy duy nhất